Ui rồi ôi Tôi gặp thằng Insect rồi Tôi quả lại đi mất Velomancer à Có Insect Kira Được không? Được không? Hay quá rồi Ảo ảnh phẫn nộ Swap và chúng Được không? được được, được Ui rồi Stun liên tục Hay quá Vẫn đang có một cái sự khống chế Không hề nhẹ đối vị trí của Con Rubik Rubik cướp được con bọc cạp anh em ạ à. Hay quá ui được quá nhở ui ui ui ui ui trông kia trông kia trông có vẻ như là tôi còn đấm lại nó cơ tôi còn đang đấm ngược lại ôi rồi ôi anh em nhìn kia nào ảnh kia nếu mà chỉ còn một mình cái con con Velom thôi thì chắc chắn là sẽ đứng im đến chết Đúng là như thế rồi anh em ơi Ôi rồi ôi Wow 34 máu Ok xin chào anh em nhá Chơi gót người nước đi anh ơi Chắc là trận này không chơi được rồi em ạ Anh em nhìn kìa Có kèo đô lết ở trên kênh chat được kìa Nguyễn Trung Đức Top 1 Assassin 50k Đấy anh em thấy không Thôi thế tôi tôi phải trả kèo trước nhá ừ. Tầm này thì 50k là vẫn là quỷ anh em ạ Tầm này đang chết đói 50k Ngày mai là có bắt phở rồi Bắt phở buổi sáng rồi <laughs> Nha anh em nhá Rồi rồi chiều anh em Nguyễn trung Đức trước Ok à, Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đến với cả kèo Assassin <clears throat> Assassin 9 Assassin à top 1 à Không cần đúng không Chỉ cần 6 Assassin cũng được đúng không Chỉ cần là chơi Assassin thôi Ok Assassin thì nó lại dễ quá Đơn giản Cảm ơn anh em nhá Cảm ơn anh em uh, Nguyễn Trung Đức đã ra kèo Anh nghĩ sao nếu bây giờ em có kèo Người lướt top 1 100k Ôi tổ ơi <laughs> Ơ nhưng mà Cho anh hỏi lại cái Kèo giả định đúng không Đây này tôi đọc lại cho anh em nghe này <clears throat> Anh nghĩ sao nếu bây giờ Đấy anh nghĩ sao Nếu Nếu nhá Nếu bây giờ có kèo Người lướt top 1 100k Ở đâu Đây nó đâu phải là kéo anh em tôi, tôi đang muốn là từ thông tin lại Confirm lại từ phía anh em Đạt nhá Thế mà anh em đặt anh em có phải thật là đây là kèo không thì tôi còn trả lời chứ còn anh em hỏi giả định ý. Giả định thì tôi cũng trả lời theo kiểu giả định thôi. Úi rồi. Thôi đúng rồi assassin rồi anh em ạ. Con này không chơi nha anh em nhá. Ông chơi đã bảo kèo assassin là kèo assassin không nhiều. Đấy. <clears throat> Đấy thì cái câu hỏi của anh em nó hơi giả định một chút thì tôi cũng trả lời nó kiểu giả định nha anh em nhá à, Nếu mà anh em có kèo 100k top một người nước ấy Thì chắc có mẹ nó chắn luôn nhá là tôi chắc chắn là tôi được 100k <laughs> Nhá ừ. Thôi thì cố gắng cái kèo assassin cóp nhặt 50k ngày mai kiếm bắt phở cho nó ấm lòng anh em ơi Anh ơi em ra kèo gót người nước top 1 100k luôn Úi rồi anh em Đạt Cảm ơn anh em Đạt nhá Tôi rất là cảm ơn tấm chân tình cũng như là kéo donate của anh em Nhưng cái kèo của anh em nó khó hơn cái kèo Assassin của bạn Nguyễn Trung Đức Hơn nữa Là một người streamer có tâm như tôi Thì không thể mở mắt vì đồng tiền được anh em Phải làm vì cái tâm Rất là xin lỗi anh em Nguyễn Trung Đức nhá Tôi không thể mở mắt về 50k được Nhưng mà còn 100k thì ừ. <laughs> ừ cũng không phải là họ gọi là một mắt đâu nhưng mà cũng được đấy hai bát phở <laughs> được đấy <clears throat> chốt kèo gót người nước thôi anh em nhưng mà đồ đồ chưa có ma lăng này đồ chưa có ma lăng anh em ạ ừ, không sao anh em nhé có một lửa cái bơ linh rồi có cái nhẫn lé là một lửa cái bờ linh rồi ok chốt chốt kèo rồi đấy chốt kèo rồi đấy, làm trận một trận gót người nước comeback trở lại nha anh em nhờ lâu lắm rồi chưa chơi gót người nước Tôi cũng muốn chơi gót người nước Ok <clears throat> Tôi cũng muốn chơi gót người nước Rồi Đợi người nước ra thôi Mua con ảo ảnh phân nộ này tí nữa đép quái em ạ Đép quái ảo ảnh phân nộ này ờ, là nó khá là khỏe trong cái đao quái nó có khả năng stun cũng như là kẹp thêm con kiếm thêm cái Aegis Ranger nữa rao quái cho vào có thêm trừ giáp ba hunter vào chắc chắn đép được rao quái ở level 5 5 con thôi anh em nhá Đấy, cái stun lâu lắm nhá Stun được tận 2 giây cơ mà Anh em thấy không Đóng đá tận 2 giây Kinh lắm Khống chế, siêu khống chế đầu game đấy Riêng cái con này ừ, Nói chung là nếu mà anh em có hai sao đầu game Thì nó cực mạnh luôn, ảo ảnh phẫn lộ cực mạnh luôn đó, thế thôi anh em ra kèo kèo người nước gót người nước thì bây giờ không có đồ thì buộc phải eco thôi xin phép anh em nhá Ờ, đây là không phải là vì là muốn chơi đâu không phải muốn chơi đâu nhưng mà đây là anh em bắt tôi chơi đấy anh em bắt tôi chơi đấy ôi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi ui giời nhưng mà tại sao nhở tại sao lại lại lại lại vừa nãy tôi lại bán cái con uh, thunder spirit đi nhở tại sao tôi lại không mua con thunder spirit mà tôi lại bán đi thì chán thế nhở có thunder spirit thì cũng được thôi lại mua lại vậy có thunder spirit này này Tôi này hơi sai Có thể nhá chúng ta sẽ kết hợp Thunder Spirit Rồi Water Spirit Và kết hợp với 3 mét được mà Đầu game là cũng khỏe mà Không cần đánh chữ thua đâu Mua con CM vào là có tăng mana rồi Chúng ta có hai cái cái trượng phép rồi đúng không Được đấy <clears throat> Được đấy Ôi ôi có thằng nó cô này có thằng mỡ cô này thế thì thôi, thôi phải phá chuỗi anh em ạ chắc là phải phá chuỗi nhưng mà sẽ một vài nào nữa nha anh em nhé từ từ đã chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp Chưa gặp mỡ Chuyện này nếu mà xác định uh, ờ, gót eco thì là phải phá chuỗi đấy Không là toang đấy Anh em ạ, bắt buộc đấy Bắt buộc ở đối thủ là là sẽ uh, Nếu có chuỗi thì sẽ rất là nguy hiểm Thôi được rồi Ok, thôi được rồi, xác định chơi gót, gót người nước mà, đúng không? Thì con người nước thì thôi bán đi để tròn tiền đi anh em Bởi vì tôi nếu mà không có Ở đây Nó lại bỏ bài ra rồi Thế là thế nào <clears throat> Thế là thế nào nhở Lừa lừa lừa À Bài lừa đây rồi Mỡ này là lừa đây Vô lý Cho bài bài yếu ấy, không không có eco và cho vào như thế nhở Lừa đấy lừa đây anh em ạ Cho ra luôn Không lằng nhằng <clears throat> Nó lừa Đây rồi, úi rồi người lướt hai này <clears throat> Người lướt lên hai sao Ui, anh em ra kèo được đấy Anh em ra kèo được đấy Người lướt sắp lên hai sao rồi Thôi nói chung là tôi cứ bỏ bài ra cho nó an toàn Thằng kia nó lừa tôi Nó nó, nó chỉ để cái bài vào xong vô lý <clears throat> Vô lý nhá, vô lý nhá Làm gì có chuyện đấy nhở Bỏ bài vào luôn hả Có thật không? Tôi không tin lắm đâu Thôi cứ bỏ ra đi anh em ạ, cho chắc Không lại một phút sơ sẩy lại ừ, coi như là bị phá chuỗi luôn đấy Tôi nghi lắm, ở cái mức rank này thì không có chuyện dễ dàng được eco đâu Không có, không có đâu, tôi, tôi chưa thấy một cái trận đấu nào mà tôi được eco ở trong cái mức rank này cả Khó lắm Thế nào rồi cũng sẽ có người phá chuỗi Tin tôi đi Đấy nó có chuỗi kìa Yên tâm Chắc chắn là chúng ta sẽ bị phá chuỗi <clears throat> Người nước là chỉ còn một con nữa lên được hai sao rồi Kèo này liệu rằng có dễ không Nhưng mà nói chung là nếu mà nói là dễ thì nó không dễ Nhưng mà khó thì nó cũng Nói chung là nó cũng không phải khó lắm đối với tôi Kèo này là có thể chơi được nhá anh em nhá Kèo này chơi được Khả năng được top 1 thì vẫn có Đấy nhưng mà đồ thì nó phải có bờ cơ Bây giờ chưa có cái bờ này Đấy <clears throat> Chưa có bờ Nhưng mà anh em ra kèo này là anh em Tôi nghĩ là cũng là anh em ủng hộ tôi đấy Cảm ơn anh em rất nhiều Đến này là ủng hộ rồi chứ còn tầm này ra kèo nó không lắt léo lắm Không lắt léo lắm có những kèo lắt nó lắt léo hơn nhiều anh em ạ có những kèo anh em tôi phải nói là kênh này ờ, nói thật là anh em nhiều khi anh em ra kèo chỉ để là ủng hộ tôi chứ còn <laughs> anh em ờ, mà ra kèo kèo phải ra kèo khó lên ra kèo khó hẳn lên như ra kèo thế bình thường quá nhá anh em nhá tầm đấy thì nó quá là bình thường đây rồi có exit rồi anh em ơi Kèo gót người nước mà thấy dễ quá Thì ông làm hẳn kèo ảnh phẫn nộ Gót Tôi đô lết 500k Ôi rồi ôi rồi ôi rồi dồi quý hóa thế nhở Ôi rồi ôi Anh em Nguyễn Đình Hiếu thì lại uy tín luôn Cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu nhá Thật không đấy Uy tín rồi đúng không Uy tín luôn Thế thì Thôi thế tôi lại phải xin lỗi anh em Đạt thôi Xin lỗi anh em Đạt nhá Thế tôi bây giờ tôi lại làm cái kèo keo keo keo keo gót ảo ảnh phẫn nộ này thế được rồi thì chút chút kèo luôn này ok 500k anh em ơi 500k của anh em nguyễn đình hiếu đấy nguyễn đình hiếu thì uy tín luôn anh em có thể check ờ, top đô lết được thế nhờ <laughs> rồi được được cái này thì tôi lại thông thạo nhá riêng cái này quả này tôi thông thạo 10 luôn gót ảo ảnh phẫn nộ gót ảo ảnh phẫn nộ bốn gót ảo ảnh phẫn nộ bay liên tục luôn đúng không Ok Chúng ta đến với kèo Quay xe luôn không nói nhiều Quay xe luôn Gót ảo ảnh phẫn nộ Thôi thì hai người nước thì cũng bán nha anh em nhá Đây là chốt quả kèo 500k 5 red của anh anh em Nguyễn Đình Hiếu luôn Không có nhiều Là một người streamer có tâm Bán luôn Bán luôn Dứt khoát là bán luôn Không nói nhiều anh em thấy không có tâm nhá rồi có tâm đến nay còn không có tâm nữa thôi đấy ok đấy nhá kể cả có blink nhưng không chơi người nước nữa chốt kèo luôn này lấy đồ luôn lấy đồ luôn ok <clears throat> rồi gót ảnh phân lộ bốn gót chơi bốn gót thôi round này là bị phá chuỗi rồi bị phá chuỗi rồi anh em ạ Gặp nhau ở ra thứ 11 mà ở trong cái mức rank này thì chắc chắn là bị phá chuỗi. Làm gì có cái thằng nào nó tha cho. <laughs> Thôi. Thế là coi như là gọi là phá chuỗi của nhau thôi chứ còn cả hai thằng đều eco mà. Chứ không, cũng không hẳn là tôi bị phá chuỗi. Tuy nhiên là nó sẽ khó hơn trong cái kèo này. Nó sẽ khó hơn. <clears throat> Nếu mà có chuỗi, có tiền ấy xong rồi uh, có tiền up 9 lên tiền lên chín vẫn có tiền có chuỗi thua thì nó dễ hơn nhưng mà thôi được rồi nếu bị phá chuỗi thì chúng ta sẽ chơi cái kiểu khác nói chung là chúng ta phải có một cái kiểu mà chúng ta tính toán một chút anh em ạ theo tôi nếu mà thực hiện cái kèo này của anh em Nguyễn Đình Hiếu ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chơi khác bình thường một chút khác bình thường một chút anh em ạ ảnh phân lộ ảnh phân lộ phải ba sao gót ảnh phân lộ 3 sao Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng Tôi nghĩ sẽ là chiến thuật Gamble Hyperon Sẽ phải Hyperon Gamble ở level Level 6 đi Chắc là chơi ở level 6 luôn anh em ạ Thôi roll luôn, roll luôn nha anh em nhá Roll luôn đi Tôi nghĩ là như thế chột luôn Ok Chúng ta roll ở level 6 Kiếm con ảnh phân lộ lên 3 sao chốt kèo rồi phải đưa ra một cái chiến thuật hợp lý anh em ạ chứ không chơi bình thường đâu chơi con này không chơi bình thường được ở cái tỷ lệ ờ, ra con một tiền ấy thì ở level 6 nó sẽ dễ ra hơn là chúng ta up lên 9 bình thường chơi ví dụ gót gót người nước thì có thể lên 9 roll được đấy nhưng mà cái con này thì không chúng ta sẽ phải roll ở level 6 nha anh em nhá roll ở level 6 thôi khi nào lên 3 sao rồi chơi tiếp Ok Liệu rằng là có thể thực hiện được cái kèo này không đây Mà nói chung là tôi cũng không thấy cái uy tín lắm ở cái con <laughs> Nói thì mạnh mồm thế thôi Chứ còn tôi thấy cái con ảnh phẫn nộ này nó chưa chắc nó đã uy tín đâu anh em ạ Thôi được rồi Làm cho anh em vui tăng thêm trải nghiệm của anh em thôi chứ còn Kèo này thì cũng chưa chưa chắc đã gọi là ăn được cái kèo này của anh em Nguyễn Đình Hiếu đâu <clears throat> trông cũng khó đấy khó đấy rôn đây này rôn nó còn chưa ra đây này chưa lên hai sao đây này đâu đã đơn giản đâu anh em chưa đấy cho đỏ vào luôn cũng chưa biết thế nào cái con này nó là cái con một đô anh em ạ một đô mà làm co chính thì không biết là mạnh cái cỡ nào thì tôi còn chưa biết thì cũng phải chơi thử thì mới biết được nhưng mà bây giờ chúng ta phải xây dựng được đã phải kiếm được nó ba sao đã rồi mới tính được anh em ạ nên là thôi nhá chúng ta vẫn phải chơi theo một cái lối chơi mà nó phải có khoa học nên chúng ta tính toán làm sao để có thể đưa con này lên ba sao chắc chắn là sẽ không lên level up level cao đâu lên level 9 thì tỷ lệ nó còn có 15% thôi 15% ở level uh, ờ, 9 ra còn một đô thì nó khó lắm rồi cố gắng luôn ở level 6 nha anh em nhá luôn ở level 6 còn nếu mà không ờ, không không không có thực hiện được cái kèo này thì ừ, hỏi lại anh em Nguyễn Đình Hiếu xem có cho cơ hội không đây đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi ra rồi lên hai sao mới hai sao thôi anh em ạ đấy thì hỏi lại xem anh em Nguyễn Đình Hiếu có cho cơ hội làm lại không thì chúng ta làm trận nữa <laughs> nếu mà trận này có không làm được đánh lần đầu rất có thể là nó sẽ có nhiều những cái lỗi sơ xuất ở đấy ở trong khả năng chơi bài mặc dù trình độ của tôi thì anh em cũng biết rồi đấy rồi cũng không phải bàn cãi gì nhiều về cái trình độ chơi nhưng mà nói chung là với những cái bài kiểu dị dị như này thì cũng không tự tin lắm <laughs> cái này tôi thấy là đúng cái kiểu học sinh giỏi toán tổ dân phố nhưng mà lại được ra đề toán quốc gia ấy <laughs> khó à không cái tầm này nó phải lên toán quốc tế toán cao cấp quốc tế luôn khó ai trông thấy là khó rồi không biết là có có thể làm được không đây top một ảo ảnh phẫn nộ dã hoàn thật sự rồi luôn tiếp rồi <clears throat> mà tôi nghĩ là luôn ba sao luôn mẹ luôn cả mấy cái con này luôn anh em ạ con nào lên được thì cứ lên thôi đang làm mà chả phải luôn ui không ra này Roll mấy phát không ra <clears throat> Hơi hoảng rồi đấy nhá Mới có bốn con nào ảnh thôi anh em ạ à. Chết cha thế hơi đen nhở Cầm đánh đi Lấy cầm đánh luôn Hơi đen hơi đen hơi đen Đang phải run ở 6 Chơi như là chơi Gladiator này này Anh em ạ chơi như là chơi Gladiator Nhưng mà cũng may là cái bộ này thì nó có một cái là Nó có cái con còn còn còn còn uh, god of line nó giữ được máu thì cũng được ui thằng này đã form được 9 mét rồi á vãi đái vậy ù ui nhưng con nào ảnh hay không này anh em này được đấy chứ được đấy chứ swap liên tục ui nhưng mà swap vào chỗ chết kìa có thằng nó form được 9 mét sớm thế nhở thế bài này cần phải có cả bkb nữa cơ ok ảo ảnh mới ra đi Ui Treo Đâu đâu đâu đâu đâu Đây rồi thêm con ảo ảnh nữa Được Hyperroll Nhưng mà tôi nói thật là roll ở 6 Nó cũng dễ ra đấy anh em Mà nó còn đéo ra Thế này là hơi bị lâu đấy Tôi uh, có một cái cơ chế mới mà anh em chơi gửi cho tôi Anh em cũng nhận ra đấy là roll ở cái level thấp ấy Và roll nó sẽ rất là dễ ra bài Bởi vì là nó có cái cơ chế Nó bỏ qua những cái con mà chúng ta Không mua là nó sẽ không hiện lên ở trong cái kho tướng Chính vì thế nên là Chơi ở level thấp này roll, hyper roll nó rất sướng Nhưng mà trận này có vẻ hơi đen đấy Hơi đen đấy anh em ạ Chứ bình thường ví dụ như là mấy cái con một tiền mà tôi không mua là những cái round sau nó chỉ có nó còn ra những cái con một tiền còn lại thôi Thì nó sẽ phải có con ảo ảnh ấy nhở Ui mẹ đẩy nhiều thế Ui mỡ để đau quá Đây rồi Mẹ ơi, gặp cái thằng gót nó đẩy nó chín máu ạ. Ở à, đấy lại còn cái con gót ở vua là vẫn còn chưa lên này. Chưa lên hai sao. Không, không luôn nữa, bây giờ bán bớt đi nào, để xem bán cái con gì đi. À. Ok. Không, anh em ạ, không có luôn mạnh tay đâu, luôn ở 50 tiền thôi. 50 tiền nó không luôn mạnh. Bây giờ là round 18 rồi đó anh em Bình thường chơi Greater là khoảng round 21 là lên được ốc 3 đấy <clears throat> Tiến độ vẻ hơi chậm ảo ảnh ờ, hơi a đuổi một tí nhá nhưng mà dù cái con ảo ảnh này tôi thấy nó, nó cũng, cũng khá là tín đấy chứ nhờ đúng không đấy đổi chỗ ấy, liên tục ấy ui ôi không tin lắm đâu chết mẹ rồi còn 24 máu ui kèo thực sự là bây giờ mới thấy là kèo khó này anh em này Bây giờ con Du nó mới lên được hai sao Sắp đi mẹ rồi Vẫn chưa ra được còn ba con ảo ảnh nữa Sợ thế nhờ luôn ở level 6 mà còn chưa ra đây này Round 19 rồi Chết rồi từ round sau có khi Round 21 phải xả sạch tiền Round 21 mà không không xả tiền Hết tiền để lên 3 sao thì chắc là cũng sắp oảng lơi <laughs> oảng trông cái oảng cao lắm này tỷ lệ oảng rất cao rồi này em ơi này đấy là còn là phải bắt buộc là phải luôn ở level 6 ấy bạn mơ bạn đang làm gì thế bạn đang làm gì thế tôi đang làm gì à phải, phải hỏi tôi nhỉ có phải hỏi tôi không À đúng rồi, tôi này, Eco mà bây giờ vẫn level 6 Ôi, tôi bảo rồi, tôi còn muốn thế đâu Ui ôi, vì đẩy tiếp vẫn 7 máu Vẫn đang Eco đến chết Khổ tôi có muốn thế đâu cơ chứ Khiếp đối thủ còn no cho tôi Lo lắng cho tôi kia kìa Đấy Lo lắng cho tôi đến cái mức mà phải Hỏi xem tôi đang làm cái gì thế Tôi cũng biết tôi đang làm gì luôn anh em ạ Dã man Có muốn thế đâu Chỉ là vì là có là một cái người streamer có tâm thôi Có tâm thôi Làm không vì tiền nhá Không vì đồng tiền anh em nhá Đấy, mình làm là vì tâm thôi mà Cái tâm thôi mà Làm để cho anh em có cái để mà xem thôi ừ. Chứ không có tí nào là vì đồng tiền đâu nhá <laughs> Anh em Nguyễn Đình Hiếu nhá Đúng rồi Đùa Thật là như thế luôn Làm cho cả người chơi cũng phải thấy gọi là hơi hoang mang một chút Đúng thật Bản thân tôi bây giờ tôi tôi tôi đang chơi cái con game này mà tôi cũng đang không biết là tôi đang làm gì đây Hoang mang quá Tôi cũng hoang mang Đối thủ cũng phải hoang mang luôn Nhìn không biết là đang làm cái gì ở level 6 Trong khi đang eco Thôi chết mẹ luôn nó nhéo ra này này Chết tôi rồi Chiến thắng Ok kép của chiến thắng Chiến thắng chiến thắng chiến thắng Chắc là phải chiến thắng rồi Hmm Như này đi Có God of War, có Dam Round sau xả hết tiền anh em ạ Thôi được chưa chết ở đâu 17 máu chắc là chịu được một round nữa, một round nữa thua đi Thôi chết mẹ, cái round này gặp thằng 9m thì đỡ tiền đéo là được Ôi rồi ôi, round này đi, đẩy đi luôn rồi Chán thế Ôi như con già ngu Con già nó quẹt vào cái con ảo ảnh Thế là nó chỉ quẹt được chúng một con Hay quá Ui hay quá Squad Master nó đang xoay kìa được quá nhờ Squadman xoay quá chuẩn luôn Mày thế Tôi cứ tưởng tôi đi luôn round này Hết hồn Được đấy Ui vẫn có cơ hội Ui nhưng mà sao Mặc dù thế nhưng vẫn bị đẩy lắm máu kìa Đẩy nhiều thế nhở Tôi chết rồi Tôi tôi tôi run lốt này còn một con thôi, còn một con thôi, còn một con thôi anh em ơi, cố lên. Áo ánh. Ui, đây đây, Được rồi, đấy bây giờ cái câu chuyện bây giờ trò chơi nó mới bắt đầu. Bây giờ trò chơi nó mới bắt đầu, anh em hãy xem đây. Hãy chống mắt lên mà xem tôi cắm bách đi này Rồi ôi Bây giờ tôi lại tuyên bố luôn Nó lại uy tín luôn ừ, Xem nào Xem bảo ảnh nó chơi như nào nào <clears throat> ui, ui gì đấy gì đấy bạn ơi Sang gì à sang gì à Đùa à? Cho cho cho chơi tử tí được không Sắp chết rồi bạn ơi Sao lại sang gì đấy Xem nào xem nào Xem nào Ui đổi chỗ liên tục anh em ạ Sớm hấp liên tục Tôi thấy cái con này bây giờ nó giống một cái con assassin Kiểu dạng như là thích khách ám sát ấy Thích khách ám sát ấy Lại kiểu như dạng điệp viên à Điệp viên ảo ảnh à Mang số hiệu 666 à Được đấy, được đấy Trận này có vẻ như là chúng ta có một cái con sát thủ ở trong cái đội hình này Biến thành một con sát thủ Tiếp cận nó đối đối thủ phía sau đúng không? Xong cắt cổ xong rồi lại sờ hoát tiếp phát lửa luôn Được ấy nhở được đấy, swap liên tục, bay nhảy liên tục ở trong combat Để xem nào, để xem cái tính cơ động của cái con này nó, nó có tạo lên cái sức mạnh ở trong cái cái đội hình này không Xem nào, xem thử nào Nó sẽ nhảy, xem ờ, tôi tôi đánh giá là cái nhảy này nó sẽ là gần như là liên tục Đấy, được chưa Ui, ui được không, được không, được không, được không, Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi Hơi hoa mắt tí, hơi hoa mắt tí Đấy, ui, nhưng mà có vẻ như là có được không Có được không, có được không, đánh với người nước có được không Ui được đấy nhở, được đấy nhở, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Được đấy, gặp lại mỡ này, gặp lại mỡ. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ui, được đấy. Được đấy, solo với cả gót người nước kia ở level 9 kia. sáu đỏ gót người nước ăn được luôn, hay quá. Thế là cũng cũng ok đấy chứ Anh em chống mắt lên mà xem này Úi rồi anh em lại phải chống mắt lên mà xem rồi Ôi rồi ôi Trông được đấy Không đến nỗi nào đâu anh em ạ à. Trời ơi, cái bài này chắc là cái bài tôi phải nói với anh em là nó nó nó phải là cái bài dị nhất từ trước đến nay rồi. Tôi có một cái bài dị là chưa tôi chưa cái con con rơi. Con rơi lên 3 sao ở trong cái bộ bốn gót thôi. Tôi thấy cái bài này nó còn dị hơn cả cái bài đấy. Dã man thật sự. Trời ui kìa, kìa swap kìa. Swap bị bớ kìa. Ui là swap ngược lại kìa. Ôi bị chói rồi. Ui còn lại cái bay liên tục ấy, anh em ạ. Tôi tôi tôi tôi nhiều khi tôi còn không biết nó ở đâu. Ui nhảy liên tục luôn kìa Liệu rằng có thể chơi được với cái, cái, cái bọn ờ, cái bọn gấu này không Gấu xin à Ủa, được cái nhở, được cái nhở, được cái nhở, được cái nhở Được cái nhở, nhưng mà đâu rồi Đâu rồi Đâu rồi, ui được đấy Được đấy anh em ơi Khá quá nhờ Khá quá nhờ bây giờ tôi mới nhận ra cái sức mạnh của cái con này nó có một cái sức mạnh đấy chính là nếu mà nếu mà chết hết đối thủ ấy chỉ còn một vết một ấy là cái con đấy chắc chắn nó bị sờ tun đến chết luôn nó sẽ sờ swap liên tục anh em ơi tỉnh là sờ swap luôn tỉnh là sờ swap đấy cứ tỉnh là sờ swap là lại bị coi như là bị sờ tun coi như là bị sờ tun bkb cũng bị kháng bkb là cũng không có cản được cái sờ swap của con này nó sẽ xuyên bkb luôn hay quá nhờ Ui, đúng phải cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu mới giúp tôi có thể khai sáng ra cái bộ này. <laughs> được. Tuyệt vời anh em ơi. Wow. Không thể tin được nó có một cái cái con nó lại như này mà không không cần phải dùng đến những cái đồ ma lăng nhá anh em nhá. Con này nó không cần dùng đồ ma lăng, nó swap là nó chỉ có hết cứ hết cooldown nó swap luôn thôi. Đấy anh em thấy không? Swap liên tục. Swap liên tục kèm theo đấy là cái gì? Là có thể là là gây ra được cái cái một cái khoảng thời gian là nó bị đứng im nó stun mà bây giờ mà ví dụ như là solo với cả co bây giờ à bây giờ tôi có ý tưởng này chúng ta ra con grim tí nữa chúng ta kẹp grim vào kẹp grim vào quẹt mực xong rồi sờ swap là sờ swap một phát được tất cả luôn ui kinh quá nhở được đấy được đấy được đấy <clears throat> thiếu con sờ tôm saman vẫn chưa có sờ tôm saman để chơi sáu đỏ vẫn thiếu một con sờ tôm saman Được đấy, hay lắm <clears throat> Để xem nào Úi rồi Chả mấy khi, chả mấy khi mà chơi được cái bộ như này đúng không anh em Ui đây <laughs> ôi, Storm Zaman Hay quá Quả luôn cuối cùng hết tiền lại coi như là ra được Storm Zaman lại ấm rồi Thế thì thôi, đây sáu đỏ Tạm thời chơi hai gót thôi Ngon chưa Ui ôi, sát thủ ảo ảnh Sát thủ ảo ảnh, swap kìa Ui, nói chung là cứ focus được con nào là con đấy chết Cứ focus vào con nào là con đấy chết luôn Mà thậm chí là anh em thấy không Ui tôi đẩy thằng kia 22 máu Kinh khủng 22 máu một rau ạ Thôi chuẩn bị up 10 cho bốn gót vào thôi Cho nó swap được nhiều hơn Con này thì không, cần dùng đồ tăng mana luôn nó, tự tăng rồi Vào một phát là swap luôn Được đấy nhở Cảm giác một tiền là mạnh thế nhở Ủa nhiều ông vừa lấy comment là không tin được đâu Không tin được vào cái kèo này đâu ừ, Nhưng mà rồi anh em sẽ phải tin thôi Khi mà tôi chơi xong cái trận này thì chắc chắn <laughs> Chắc chắn là anh em sẽ phải tin thôi nhá Tôi tin, tôi tin cái trận này tôi ăn kèo làm gì có chuyện chơi này chơi hay như này đang comeback cái này đang có cộng rồi anh em đang có chuỗi cộng rồi đang comeback rồi bây giờ tôi cầm cái con doom này để đấm với cái thằng cốt đỏ nữa là xong đấy Ok chưa? Giữ lại cái con Doom này tí nữa đấm nhau với cả bạn Mỡ. Bạn Mỡ vừa lấy là là là cùng eco cùng phá chuỗi của nhau. Ok. <clears throat> Ây à, cái gì đấy? Insectoid à? Ủa thì chết Insectoid à? Insectoid có có ghê không? Có ghê không? Có ghê không? Có ghê không? Đâu rồi? Ảo ảnh đâu rồi? Ui tôi không kịp nhìn con ảo ảnh nó đang ở đằng sau. Anh em anh em cái này cũng hơi khó nhìn nhưng con ảo ảnh nó bay liên tục ấy khó nhìn cho anh em rồi nhưng không sao anh em nhìn cái con ảo ảnh của tôi kìa nó vẫn đang quay kìa nó sự sự quá ui nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng không không không không không không tôi chết tôi rồi đéo ổn rồi ôi đi luôn bây giờ mười ba máu à ui vẫn chưa chết anh em ơi mất chín máu rồi hồn này hồn còn nguyên mẹ ơi tí chết sợ thế hết hồn hết hồn hết hồn Ui ôi mà round này có sống được nữa không nhở Round này hai cái thằng lương cháy sáng kia mà gặp hai thằng đấy thì chắc cũng toang mẹ nó mất Còn cái thằng gót, thằng mơ chơi gót, gót, gót đỏ nữa Tôi chết rồi, gọi là ca ngồi kèo bây giờ một phát là top 5 luôn này Sống được round nữa không nhở Căng thẳng quá anh em ơi Bây giờ cũng chưa lên được 10 hết cách rồi Bây giờ chỉ có xếp bài thôi xếp bài để, để để coi như là sống sót thôi chứ còn cũng chẳng còn cách nào khác ui gặp thằng hàn quốc xin chơi assassin có lancer có có có có lancer có ngộ không luôn ui ui ui, ui có được không có có ăn được thằng này không swap đi swap đi ảo ảnh đâu chăm sự nhờ mày ảo ảnh ảo ảnh ôi ảo ảnh ơi ôi được được được được được được được ui cứ mạnh ấy chứ được đấy được đấy Ui, vẫn sống anh em ạ à. Lên được 10 rồi Lên 10 thôi Ui ui vẫn, vẫn thiếu tiền Lên 10 Đấy rồi Căng thẳng Sợ quá anh em ạ Bây giờ tôi biết làm nào để tôi sống sót để đến ra 30 đây Lên ra 30 rồi Có khi là chúng ta lại có thể là có bó lò cam Chúng ta lại có thể sống sót được tiếp nhưng mà phải sống được qua cái rau này đã Phải sống được qua cái rau này đã anh em ạ Khó Ui mẹ ơi bốn máu này thì chắc chắn là nếu mà bị bị thua là đi rồi đấy Chắc chắn là bị thua là đi ở rau này Hy vọng không gặp cái thằng top 1 Mẹ ơi gặp cái thằng top 1 chắc đi luôn mất Gặp ai đây Ui rồi ôi 9 mét Thôi xong rồi Giờ chia tay đã đến Bạn ơi Mới đây thôi ta còn với nhau Ôi được không Được không Ui Con nào phân lô bị đúp kìa Nhưng mà Ăn được Ui hay quá anh em ơi Ui xôi ui Vẫn sống Hay lắm Wow chúng ta có thể sống sót để có thể sống sót được lên tới round thứ 30 Có món đồ cam dành cho ảo ảnh phẫn lộ Vẫn chưa biết được anh em ơi Rất có thể chiến thắng sẽ thuộc về tôi Cứ chờ xem Mà anh em thôi ngay của cười đi nhóc Tôi sẽ chiến thắng game này với bốn máu Anh em dừng lại ngay Đừng có cười nữa Vô va vô vẩn Đã chết đâu mà cười cười cười cười gì mà cười Cười xuống thế hả Từ tú bình tĩnh Trận đấu nó vẫn còn đang tiếp diễn ở đây Chúa chết Chúa chết anh em ơi Tôi tin là tôi sẽ làm được Yên tâm Nhá Làm được Cứ bình tĩnh Mà đéo mẹ cái nhạc căng thẳng ấy nhở Nhạc căng căng căng căng thẳng ấy nhở Nhạc căng thẳng ấy nhở Ui không có đồ Lấy giáp vậy Cần đồ gây đam anh em ạ Đang thiếu đam lắm ấy Bộ này nó đang thiếu đam <clears throat> Chết rồi Càng quá anh em ơi Bây giờ không có cái món đồ cam để gây đam Mà đây là món đồ phòng thủ Thực ra con này thì nó bay liên tục Chủ yếu là gây đam thôi Chứ còn thủ thì cũng không cần nhiều lắm đâu Cần đam để kết liễu đối thủ thôi Clear Chứ đội hình không có đam clear thì khá là nguy hiểm Làm nào giờ Rao tiếp theo không biết là gặp thằng nào đây <coughs> Sợ sợ gặp thằng Insect ấy anh em ạ Gặp Insect không có khả năng clear Ui gặp gót Gót đỏ người nước này Ăn được không đây Chết mẹ cái cái con người nước nó clear nhanh lắm Trong khi đấy cái con của tôi thì nó thực sự nó không clear được Mày loạn mẹ hết cả lên Cả hai con đều bay Chả nhìn thấy cái con nào cả luôn Đây rồi đây rồi Nhìn thấy rồi Góc dưới bên phải anh em nhá Lên trên góc trên bên trái Đây rồi Ui ôi Anh em nhìn kìa Hai con nó solo với nhau Trông hai con solo với nhau Không khác gì là tỉ thí Các cái chiêu thức võ học Ở trong kiếm hiệp Kim Dung Dã man thật sự Rồi kinh công nữa thứ Kiểu em trên kênh à Phải không Hàng Long thật bắt trưởng à Phải không Úi rồi kinh quá nhờ, ăn được này để mỡ ba máu đấy bây giờ bạn mơ biết là tôi làm gì rồi đấy <laughs> nhưng mà cười đừng có cười đừng có cười tuấn ơi xin mày đấy sờ top ngay sờ top here đừng có cười trong cái giai đoạn này anh em ạ đéo biết bi bay bay bay bay bay màu lúc bất cứ lúc nào không biết được đâu bây giờ gặp cái thằng 9 m hoặc là gặp cái thằng thằng, thằng insect là khả năng bay màu là, là cao căng thẳng Thế chơi cái con game này căng thẳng ở đấy Thôi xin phép anh em làm một game nhá anh em nhá Lần sau anh em đừng bảo tôi chơi kèo nào như thế này nữa Căng thẳng thật sự luôn Mà còn chắc gì đã lượt top 1 Mẹ Ui rồi ôi Tôi gặp thằng Insect rồi Tôi còn lại đi mất Về là Master à Có Insect Kira Được không Được không hay quá rồi Ảo ảnh phẫn nộ Swap và trúng Được không? Đúng, được, được Ui rồi stun liên tục Hay quá Vẫn đang có một cái sự khống chế Không hề nhẹ nữa vị trí của Con Rubik Rubik cướp được con bọc cạp anh em ạ Hay quá Ui được quá nhờ, Ui ui ui Ui trông kia trông kia Trông có vẻ như là tôi có đấm lại nó cơ Tôi còn đang đấm ngược lại Ôi rồi ôi anh em nhìn kia Nào ảnh kia Nếu mà chỉ còn một mình cái con còn về lòng thôi thì chắc chắn là sẽ đứng im đến chết Đúng là như thế rồi anh em ơi Ôi rồi ôi Wow 34 máu Rồi ôi Đẩy con insect 34 máu luôn anh em ơi Không thể tin được Thế là bây giờ là chúng ta đang lọt vào trong top 3 rồi đấy Ôi anh em ơi Ôi anh em, anh em, anh em có gửi thấy mùi gì không? Tự nhiên tôi lại gửi được cái mùi gì nó thơm thế Mùi gì ấy nhở? Cái mùi gì thơm ấy nhở? <laughs> mùi tiền chú gì? Không anh em nhá Tôi lại xin nhắc lại một lần nữa anh em nhá Tôi là một cái người livestream có tâm nhá Anh em đừng có nhắc được mùi tiền với tôi nhá Mùi của chiến thắng Ý tôi là nó là cái mùi của chiến thắng em ạ à. Thôi chết rồi Cặp thằng này nào đây Đọc này ăn được không Đâu rồi đâu rồi ảo ảnh sau đứng im bên kia Ơ kìa Tự nhiên lại đứng im Ui chết mẹ thằng này có ca lông rồi ạ Có ca lông có ca lông có ca lông Ăn nổi cái bộ gót ca lông này không Ảo ảnh ơi Ôi một tiền đánh với cả 5 tiền à một đô đánh với 5 đô Ăn nổi không Ô ô kìa ô kìa ô kìa Ôi trông trông trông có giống như là ăn không Giống giống giống giống giống giống Ôi rồi ơi, Con ca lông nó đã bị Chết và nó hóa ra thành con Kalo 2 sao đẩy kia Ôi nhưng đây là cái bóng Ui nhưng mà tôi ăn được này Tôi ăn tôi không thể tin được tôi ăn được cái bộ gót ca lông đỏ luôn Còn đang có chuỗi thắng cộng 5 anh em ạ à. Ôi giời ơi này Mua luôn ca lông đéo cho mua Ờ ca lông 2 sao chắc thua Ca lông 1 sao vẫn ăn được Rồi ôi nhưng mà làm gì còn có cái cơ hội để mua con ca lông này nữa đâu Hết rồi hết cơ hội rồi Thế là coi như là gót ca lông đỏ đi rồi kìa Thế là chúng ta solo với Insect Anh em ạ à. Rồi ok Ăn được Yên tâm Anh em biết lúc nào vừa rồi tôi đẩy nó 34 vào Ăn tốt Thoải mái đi Hay quá anh em ơi Tôi ngửi thấy cái mùi chiến thắng ở đây rồi <laughs> Cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu nhá Cảm ơn trước nhá Rồi bị hóa quá Nhiều anh em ờ, Nguyễn Đình Hiếu mà chúng ta có được cái clip này Chúng ta có một cái clip rất hay ho chúng ta có thể khai phá được sức mạnh của ảo ảnh phất lộ Ok, let's go Let's go Tờ linh vào, grip, ôi Con grip OBS kia Chết rồi, không có combo grip với ảo ảnh được Bây giờ mới quẹt bực tôi chết mẹ Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, con ảo ảnh bay đâu rồi Kia, vẫn nhìn thấy, đang đấm, đang đấm, đang đấm Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi Chưa thấy, đâu, ảo ảnh, ui ảo ảnh đang đứng trước mặt Đâu rồi, ui nó bay nhanh quá, tôi chả nhìn thấy nó đâu ảo ảnh bay liên tục luôn ạ đúng là ảo ảnh có khác nhưng mà nhưng mà nhưng mà hình như ôi ê ôi ôi ôi ê ê ê alo alo alo chú chết tôi rồi không thấy đâu nữa rồi ảo ảnh biến mất ảo ảnh biến mất mẹ nó rồi rồi ôi chán tê nhở, ảo ôi cay nữa, tại sao nó ăn được tôi nhở Tại sao nhỏ cay thế nhở Ơ kìa Vô lý thế nhở Tại sao nó lại có thể ăn được tôi rao trước tôi vừa mới đẩy nó 34 máu cơ mà Ơ ờ, sao thế nhở Sao thế nhở Vô lý thật đấy Hoang mang thế nhở Bể con mẹ nó kéo rồi Ôi giời ơi cày thế Cay nhỉ hiểu nhỉ Không biết là anh em Nguyễn Đình Hiếu có cho làm lại kèo này không <laughs> Nhưng mà tôi vẫn xin nhắc lại nha anh em nhá Tôi làm vì cái tâm nha anh em nhá Thế nên anh em đừng quên like giúp tôi nhá Cảm ơn anh em <laughs>